120 là làm hơi chắc là của mình mình là vì đây trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với chúng tôi trong thể cả sức khỏe của bạn thì trong video lần trước thì mình đã ờ, làm à, sấy một ngôi nhà trên cây trong thời gian thì hai tập mình đã cố gắng sáng trị trong nay một ít cái vô giác của mình hiện tại đã hư đã chịu rồi bây giờ tôi thấy được một cái bài phán để à, có cái nghiệm gián đầu nhỉ khá rộng thì vào lại nguyên liệu thôi nguyên liệu ta là khổ Đấy, mất đi sạch giờ thêm anh sẽ lại thêm một ít sâu nữa, bây giờ thì là tiếng anh sẽ rồi mình sẽ chọn khu vực ngoài biển nhé để không tỷ lệ xuất hiện quả hơn nhà mình thì khá là gần biển phía bên này nè mình sẽ máy phán này đông thôi mình sẽ lại tụt xuống để chạy ra phá hóa để bay lên cho nó để tuân tin cái việc đi lại nhỉ trai à nó sẽ sẽ ở dai à về tặng thì đây sẽ thêm quả nhưng chạy đến chỗ này là được rồi bây thì mình sẽ đặt một cái chỗ để đựng nhé cái là vòng ban chạy tà ban, Thôi thôi Đầu tiên mình sẽ Chạy rướn Trong đó là chạy Bánh Xe xe bánh sẽ chạy đến một cái rướn nhé. bây giờ thì mình sẽ đa chỗ này để đặt hướng nhẹ cho nên đặt cái phễu lên bây giờ thì đặt đặt lên thôi làm thôi mình sẽ kẻ ba cái lọc thì nó sẽ ra là được nhỉ nó sẽ chạy một ít sẽ để nó thấy, đấy chơi kỹ năng về đến bắt sải thôi nên sẽ kéo cả các bạn nghe trên à, lúc năm mình thấy là đủ đầy là rơi để quái rơi xuống con ít máu nữa nhé khoảng mươi mấy mươi mấy ấu mươi mấy và lọt gì đó mấy cảm thấy đến đó là được thôi Đấy. em lấy sẽ em sẽ bắt đầu nữa cho đặt bây giờ cái sẽ này giờ thì mình đây sẽ kẻ lên lỗ này mình sẽ kẻ lên hai hố gì ba một bên bạn này thôi xe đầu nữa ta xem được chứ đúng rồi hãy gian ở chỗ này mình sẽ làm được bố hành để một cho thuận tiện nhẹ. Mình sẽ làm ý như phía còn lại thôi một đã tội cho các anh là chị để mình ba nha lại cái dương nữa ngủ sẵn để mình sẽ một ít đụp nữa nhé Bây giờ thì bạn ra ba mừng rồi Nên mình sẽ lấy tạm cái dương này để mai đỏ cái này thì thì ai đó tiếp tục xảy thôi mình sẽ đao thêm một việc đặt về bắt bắt đầu cả lên đó đến nên mình sẽ tập sàng lọc chỗ này nhỉ chạy trường hợp quái nó sẽ stream lỗ này chỗ này nó chỉ bật lon cả lên nó chỉ bật sấy thôi thì mình sẽ ờ, làm chỗ này là một chị nó nó đặt như thế này giờ đây em dùng lại thôi nên hôm sẽ là chỉ con này này rộng hai phía này thôi cái nhà đã rồi cho nên mình sẽ à, đang xảy tạo đang vlog cũng được mặc dù nhìn nó hơi xấu những yêu quả đi mã này cho mình rất em mình cũng làm làm được nó chơi đầu nữa vào ơi cho máy sẽ lắp cái chuồng của anh lên cho máy sẽ xây đặt chỗ này nữa là sẵn rồi giờ mình sẽ làm một ít cửa sập nhỉ. là lắp chỗ này lại thôi cái block cứ sập này có dùng là để làm cho mày không có ảnh nghĩ đây là thấy một block để nó cứ đi qua và nó sẽ vận xuống được và nó sẽ không theo lên được ví dụ như thế này nè cho nên mình sẽ làm thêm một ít một ít cử sạch nữa thôi à Kecilkan. cửa sắt này naik thôi Bây giờ bắt đầu lọc cái chỗ con rộng này là cái gì? hẹn gặp lại các bạn thấy mình sẽ xong các phần sang này nhé Three days later. Bây giờ thì mình sẽ kết hợp cái chỗ này là lên đá con lọc nhẹ. Bây giờ thì cứ đặt thành một cái. Giờ thì cứ đặt như thế này thôi đó là bộ gấp này rồi nè mình mình sẽ xây khoảng bả tân nhé cái chỗ này mình sẽ xây khoảng bả tân để như phải nhất có thể mình thì xây bốn tân cỡ nhưng mà bây giờ mình mình không đủ nguyên liệu nên mình sẽ xây tầng bả lọc đi bả bả tân thôi gì thế thì mình giờ thì các bạn hãy làm làm sàn như dự này nhưng mà từ là cái chỗ ổn được mình hơi sáng kịp thôi Thế Lan tướng đầu về bộ mặt online rồi chỗ này mình gọi là mình hôm nay sai được ở chỗ này thế mẹ phải hôm nay là mất nhiều thời gian nên các bạn hãy dạng của mình nên các bạn hãy để lại cho mình một like và tận dụng tài chính để ủng hộ mình nhé để mình còn có động lực để làm video I can't fucking see it. I'm not here, sập vào chỗ này nhớ bị ứng dụng rồi anh em phải chạy đến nó cứ sập thôi rồi ra máy sạc à, làm một tầng nữa ý như tầng này nhỉ đang gặp lại các bạn thì máy sẽ sống tăng này nhỉ A few moments later. Ông ơi, bây giờ thì mình sẽ làm thêm một tầng những mà văn thủy mãi thì mình sẽ bột lại đúng nhỉ? em phải phán nếu em lại phán hay đụng la cực thật thế là nãy giờ chưa xong rồi, còn một đường cuối nữa thôi ra thì offline thôi ok offline phân phải thôi chúng ta phải tạo bằng cái mệnh ốp One eternity later. Rồi. Xong rồi. Đấy là thêm mình. Ví dụ. Đó. đây cho nên phải ra cái động này là sao xong rồi đẩy ra thì mình sẽ phá khoảng 3 phút để xem không Đây thì mình sẽ pha dần dần đôi ra Đá chỗ này phải lắm để Lại kinh nghiệm em chán đôi nhỉ mình mình mình sẽ cắt câu này để khó nhỉ trở lại một số nữ Bây giờ thì bút nữ qua ra nhanh để tránh mang cương họa để ra đó đặt không hai sáng em mới sẽ ngừng tàn cả ban cưng à, chỗ này là ngoài đó chị mình lại cướp đồ bên này đau cho nên nó sẽ có bị người ở thay những người sạc đâu Nếu người đang chơi hãy tập thì mình sẽ cố gắng sẵn ra bo và sẽ ta thấy một một cái cây này để đặt đấy cho đỡ trọng nhỉ đặt lên bắt quyền sạch cũng nữa bây giờ thì là nó đọc thôi này sẽ chúng ta đã vặn đủ rồi để đặt cái chỗ này cho nó trống để đặt ba gương mặt chỗ này mình sẽ đặt ba gương mặt mình sẽ đặt gương mặt chỗ này nếu như mở rộng đá ra là thực tế sẽ cao hơn giờ thì mình sẽ đặt cây sách bao rồi. mình sẽ add dạ. cái nghìn ra nó sẽ đôi nhỉ Ok các bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã à, xây dựng xong một cái máy phóng quạt rồi thì nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại cho mình một like một đăng ký và ấn nút cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất khi mình video mới còn bây giờ thì bye